lâu nay chính phủ toàn dân ta chống dịch đây lùi có biết nước nam ta quyết giành chiến thắng dù gian nan dẫu khó khăn ta chẳng sợ cách ly quanh vùng đảng ta ra sức quyết liệt về từ nơi nào có dịch mọi người khai báo để cách ly an toàn tuyệt đối mau về người thân để nước nam ta an toàn quê hương sang đồng vòng tay ôm lấy mình thì mình phải biết chớ dối gian trung thực nhớ chưa ta à, cách ly 14 ngày thôi nhưng mà เป็นคนเป็นขอเตียนเด